Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, Tiếng số kèo nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay, tiến sẽ tiếp tục lên video nhận định và phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu tại giải uh, Bundesliga 2, đó giải hạng nhì Bundesliga. uh, thì à, nè anh em thấy này, vào tối ngày 31 vào lúc 23 giờ 30 cùng giờ sẽ có hai trận đấu tại giải Bundesliga 2 được diễn ra. Đấy, trận đấu đầu tiên là cửa giữa Nunbet với Damta. Thì trận đấu này Tiến đã lên video cho anh em tại cái kênh Tiếng bóng đá, anh em có thể vào để tham khảo nhé trận đấu thứ hai trận đấu còn lại cùng giờ chính là của Fortuna cùng với à, HXV thì Tiến cũng sẽ lên video nhận định thêm cho anh em trận đấu này thì riêng cái thằng à, Hamburger XV Tiến sẽ gọi tắt là HXV nhé anh em đấy thì uh, Tiến sẽ phân tích và nhận định cho anh em cái trận đấu này này thì trước tiên trước khi mà đến với trận đấu này thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo trước nhá tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra đây thì hiện tại nhà cái đã đánh giá hai đội bóng này là mã kèo đồng nha anh em đó hai đội khá là ngang cơ nhau và nhà cái uh, đã đưa lần lượt các mã kèo cho hai đội cũng khá là ngang bằng nhau luôn anh em xem này à, đội chủ nhà Fortune với mức chấp là là bỏ 1 ăn 0.87 cho mã kèo đồng và HIV mấy bước là bỏ 1 ăn 1.05 đấy với cái tỷ lệ kèo hiện tại cũng như là có thêm mã kèo chấp dành cho hai đội nó anh em đó Fortuna chấp 0.25 cũng như là HXV chấp 0.25 đều có rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn. Bên cạnh đó mã kèo tài xỉu là ba hòa 2.75 cùng với 3.25 cả trận. Đấy. Thì hiện tại Tiến lên video nhận định cho anh em trận đấu này khá là sớm. Video nào Tiến cũng nói câu này vì anh Tiến muốn nhắc cho anh em nhớ những má kèo mà Tiến đưa lên sớm chủ yếu là để tham khảo thôi đó vì nó chưa chắc chắn gì hết vì Tiến chưa nắm được cái thông tin ra sân chính thức của hai đội là sẽ có cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào đúng anh em về Tiến phải lên video nhận định cho anh em những cái trận đấu như thế này là phải lên rất là sớm để cho anh em có thêm nhiều cái uh, uh, thông tin đó cũng như là có được cái đề xuất từ YouTube trên cái uh, video này để cho anh em trước giờ bóng lăn có thể tìm kiếm và tham khảo các mã kèo trong cái video của Tiến. Nếu mà Tiến lên cận giờ quá chắc chắn anh em sẽ tìm không ra được những cái video nhận định phân tích của Tiến đâu. Để anh em phải hiểu cái điều đó nhé. À, và hiện tại với những mã kèo này đó với những mã kèo này thì tiến uh, trước khi trước khi mà tiến đưa ra cái sự lựa chọn của tiến cho anh em tham khảo ấy, thì anh em hãy cùng tiến uh, đảo qua phân tích cũng như nhận định về hai cái thằng này trước nhá đây đầu tiên đầu tiên thì anh em uh, hãy nhìn vào cái bảng xếp hạng hiện tại thì đội chủ nhà Fortuna cùng với H, ờ, đội khách HXV thì đều đang đứng ở vị trí top 3, top 4 trên bảng xếp hạng Bundesliga 2. Đấy, trước tiên Tiến sẽ nói về đội chủ nhà là Fortuna đang đứng ở vị trí thứ tư với 42 điểm sau uh, uh, 25 vòng đấu với 13 chiến thắng, 3 hòa và 9 thất bại, ghi được 43 bàn thắng và để thủng lưới 32 bàn. Đấy, còn đội uh, khách HXP thì đang có được 49 điểm sau 25 vòng đấu với 15 thắng, 4 hòa và 6 thất bại, ghi được 46 bàn thắng và để thủng lưới 30 bàn. Đấy, thì anh em có thấy là cái khoảng cách của hai đội hiện tại là 7 điểm nha anh em. Đó, riêng HXP thì cái cơ hội để nó thăng hạng ở mùa giải uh, năm nay thăng hạng lên Bundesliga, tỷ lệ thăng hạng của thằng này rất cao. Đó, vì hiện tại nó chỉ kém cái vị trí thứ hai là một điểm cách biệt và kém cái ngôi đầu bảng là Damta với 3 điểm cách biệt mà thôi và bỏ xa cái thằng chủ nhà Fortuna với 7 điểm cách biệt đấy với 7 điểm nhưng mà phía trước chỉ còn có 9 vòng đấu thôi anh em Bundesliga 2 này chỉ có 34 vòng đấu thôi anh em nhớ nhá với 9 vòng đấu thì khoảng cách 7 điểm nó cũng khá là an toàn dành cho HSV đó nhưng nếu như mà HSV sẽ sảy chân sảy chân trước Fortuna ở cái trận đấu này thì chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn đúng không anh em đó nếu như HSV thất bại anh em xem này HSV đứng dậm chân tại chỗ 49 điểm và Fortuna nếu thắng trận này Fortuna có được 45 điểm thì cái khoảng cách chỉ còn là 4 điểm thôi và khoảng cách với cái đội top 2 của Fortuna chỉ còn là 5 điểm nếu như Fortuna giành chiến thắng ở trận đấu này thì cái à, à, cái cuộc đua ngôi vương cũng như là cuộc đua thân hạng nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều đúng không anh em đấy thì với hai thằng này khá là ngang cơ khá ngang trình nhau nên trận đấu này cũng rất là khó để dự đoán cái kết quả của hai hai hai đội bóng này nhưng lúc nào tiến cũng sẽ ưu tiên cho đội chủ nhà vì sao vì với cái thành tích thường á hai đội đấu đầu nhau anh em suy nghĩ đi hai đội đấu đầu nhau có cái phong độ ngang nhau cũng như là có cái uh, nền tảng và cái uh, thể lực cũng như là là về cái đội hình chất lượng đội hình nó ngang với nhau ngang cơ nhau tất về tất cả thì không có lý do gì để anh em không đầu tư vào cái đội chủ nhà đúng không vì đội chủ nhà lúc nào nó cũng được cái lợi thế là cổ vũ trên sân nhà nè được cái uh, cổ vũ từ uh, uh, khán giả cũng như là được thi đấu trên sân nhà lúc nào nó cũng sẽ tự tin hơn với cái việc làm khách đúng không anh em cái việc anh em ở nhà mà khách lại chơi anh em sẽ tự tin hơn rất là nhiều ừ. so với cái việc mà anh em phải làm khách trên cái nhà của người khác cái chuyện nó đương nhiên đúng không anh em đấy thì với đây là các bạn xếp hạng thôi tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ của hai đội nha anh em đầu tiên để anh em có thể thấy à, cái phong độ của đội chủ nhà trước nha anh em phong độ của chủ nhà, chủ nhà Fortuna thì đang trải qua cái chuỗi trận khá là tốt luôn đó 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường Fortuna có được tổng cộng là à, 6 chiến thắng 3 thất bại và một trận hòa đó thì riêng riêng 4 trận thi đấu gần nhất tại giải Bundesliga 2 thì thằng Fortuna này đã có liên tiếp là 3 chiến thắng và một trận hòa 1-1 trước cái thằng à, Hedingham. Hedingham cũng là cái đối thủ mà cạnh tranh trực tiếp trên cái bảng xếp hạng hiện tại. Đấy thì những kết quả này cũng đã mang cũng cũng đã giúp cho cái thằng Fortuna mang lại được 10 điểm sau 4 trận thi đấu gần nhất, một kết quả rất là tốt đó, giúp cho Fortuna tiếp tục nuôi cái hy vọng mà cạnh tranh cái à, vé thân hạng mùa giải năm nay, đúng không anh em? Đó, còn về đội khách thì sao? Về đội khách HSV thì cũng có phong độ không kém nha anh em à, trải qua 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì HSV có được tổng cộng là à, ờ, 6 chiến thắng có xin lỗi anh em có tổng cộng là 5 chiến thắng ba hòa và hai thất bại ở 10 trận ờ, gần nhất đấy thì sau khi sau khi mà trải qua trận thua trận thua trước uh, Firebird trong cái trận giao hữu với tỷ số 2 năm thì cái thằng HSV này đã có cái chuỗi trận là liên tiếp chuỗi liên tiếp là 7 trận bất bại với uh, tổng cộng là 5 chiến thắng và hai trận hòa một thông số rất là tốt nha anh em đó trong đó có 4 chiến thắng và hai trận hòa liên tiếp cái chuỗi 6 trận bất bại tại giải Bundesliga 2 thì cái thành tích này cũng đã giúp cho cái thằng XHSV uh, ờ, vươn lên một mạch vị trí thứ ba với 49 điểm sau 25 vòng đấu đấy thì tuy nhiên tuy nhiên ở hai trận đấu gần đây thì HSV thi đấu không được tốt nha anh em khi mà phải nhận thất bại 2-4 trước cái thằng mà uh, Katsuhi này đó à, tiếp theo đó tiếp theo đó là mới đây đã trải qua cái trận hòa HXV đã trải qua trận hòa với tỷ số không đều trước thằng uh, Kia đấy thì anh em nhìn trên bảng xếp hạng à, những cái hai sau hai cái trận đấu vừa rồi HXV chỉ kiếm được một điểm thì đã à, dậm chân tại chỗ và bị H à, Hedinham vươn lên cái vị trí thứ hai bỏ cái HXV trước đó HXV đứng ở vị trí thứ hai nhé anh em đấy thì với những cái thành tích, thành tích gần đây của HXV cũng như Fortuna thì chắc chắn tiến sẽ nghiêng về Fortuna nhiều hơn đúng không anh em thì tiến sẽ cho anh em xem thêm xem thêm về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội thì trước tiên Fortuna sẽ được thi đấu trên sân nhà trận đấu này anh em hãy xem cái phong độ sân nhà của Fortuna này đó sau 5 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường Fortuna có được toàn bộ là 4 chiến thắng và một trận hòa bất bại hoàn toàn ở 5 trận gần nhất trên sân nhà luôn một thông số rất là tốt đó còn về à, đội khách HSV trên sân khách thì sao HSV trên sân khách chỉ có đúng một chiến thắng trước cái thằng gốc tốt với số 20 mà thôi trong khi đó gốc tốt lại thi đấu thiếu người đó anh em đấy và cùng với đó là hai trận hòa cùng với hai thất bại đấy một cái phong thông số khá là tệ phong độ khá là tệ dành cho đội khách HSV nhé anh em đấy thì đây là cái phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai đội bóng này thì anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu này trong lịch sử đối đầu thì ở bốn trận gần nhất thì HSV có cái lợi thế hơn khi mà giành chiến thắng 2-0 trước thằng Fortuna này ở trận lượt đi Bundesliga mùa này. Đó, ở Bundesliga 2 mùa này thì HSV đã giành chiến thắng trước Fortuna trên sân nhà với số là 2-0. Và ba trận trước khi mà trận đấu này diễn ra thì cả hai đội đều hòa với nhau. Đó, không đều nè. Rồi xong với đó là hai trận liên tiếp với tỷ số hòa một đều. Đó cái phong độ cũng như là cái cái lực lượng của hai đội khá ngang nhau, khá là ngang cơ đó thì chắc chắn là chặn ngược đi HSV đã giành chiến thắng trước Fortuna hay không thì chắc chắn là chặn lượt về này với lợi thế sân nhà Fortuna nó sẽ không chịu thua kém trước HSV đâu anh em và nó sẽ làm mọi cách để có một là một chiến thắng trước HSV cũng như là một ít nhất là một trận hòa đúng anh em anh em nhìn đi không có lần nào mà một đội mà thắng hai trận liên tiếp hết đó toàn là ngang cơ nhau hòa thôi đó và tiếng tự tin tiếng uh, không phải tự tin ở đây có nghĩa là tiếng lại nghiêng về cái thằng Fortuna nhiều hơn về vì cái lợi thế sân nhà cũng như là để lấy lại cái mặt mũi và là làm cho người hâm mộ yên tâm hơn khi mà để thua trên sân nhà của HSV và ở lượt về này chắc chắn là Fortuna sẽ làm tất cả để có một cái lợi thế uh, trước HSV đó đặc biệt là lấy lại cái lòng tin cho người hâm mộ và để uh, tiếp tục cạnh tranh cái vị trí top 3 trên bảng xếp hạng đó để tiếp tục giành cái vé thăng hạng mùa mùa sau lên Bundesliga để chơi đúng anh em đấy thì với những mắc kèo hiện tại à, tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái thông số đối đầu của hai đội ở một cái thông số duy nhất đó về thông số bàn thắng thì 4 trên 5 trận gần nhất anh em có thấy này hai đội này đối đầu với nhau đều có dưới hai bàn thắng hai bàn thắng trở lại thôi không có trên 2.5 nó có nghĩa là 4 trên 5 trận gần đây à, về cái mã xỉu bàn thắng của hai đội nổ rất là cao nha anh em đó đều về xỉu ở 4 trên 5 trận thì với cái mã kèo này anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo là xỉu 4 chấm xỉu 2.5 bàn thắng cả trận nha anh em đó thì ờ, đây là một cái mã kèo duy nhất mà anh em có thể đầu tư Riêng trận đấu này anh em thấy nè, mã kèo xỉu 2.5 hoàn toàn biến mất và nhà cái đã đôn lên là 2.75 với mức là 1 ăn 0.7 thôi. Đó, và cái mã xỉu ba hòa ở trận đấu này tỷ lệ thắng rất là cao nên em không có việc gì mà phải bỏ qua cái mã xỉu ba hòa ở trận đấu này đúng không anh em. Đấy. Thì với những gì mà Tiến đã nhận định phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì Tiến sẽ cho anh em duy nhất một mã kèo ở trận trận đấu này. Đây anh em. Anh em cứ đầu tư cho Tiến vào cái mã kèo xỉu thẻ. Ủa xin lỗi anh em, mã kèo xỉu bàn thắng ba hòa ở trận đấu này đúng không? Đó vì à, trong lịch sử đối đầu thì có 4 trên 5 trận là đều về xỉu rồi không có lý do gì để anh em ờ, không vào xỉu mã mã, mã bàn thắng của cái cặp đấu này trước đó thì à, à cả hai đội đều nằm ở cái mức là xỉu 2.5 cả trận thôi riêng trận đấu này đã tăng lên tài xỉu đến 3 hòa thì càng có cơ hội để anh em đầu tư vào cái mức xỉu nhiều hơn đúng không anh em thì đây chỉ là những cái ý kiến mà cũng như cái à, nhận định của tiến cho anh em tham khảo mà thôi anh em phải hợp ý trùng máu thì vào còn không có thể đánh ngược lại đó và chắc chắn trước giờ bóng lăn đi tiến sẽ đưa những mã kèo chuẩn hơn khi mà biết được thông tin chính thức và những cái mã kèo nó chuẩn hơn nó biết được hàng nào ra sân hàng nào đá chính rồi uh, cầu thủ uh, uh, đá tốt của đội nào mà phải dự bị hay là chơi với sơ đồ nào lúc đó thì những mã kèo chuẩn hơn tiến sẽ đẩy lên nhóm trước một tiếng cho anh em chơi thì tới tỷ lệ kèo nó ăn sẽ cao hơn rất là nhiều đó và Tiến xin nói lại những anh em nào mà đang thua tha xa bờ Muốn vào nhóm cùng đồng hành với Tiến ở chặng đường phía trước Muốn gỡ gạt đó Đặc biệt là đã thua tha xa bờ nha Hoặc là à, những anh em mà gành về bánh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang chơi uy tín chưa muốn chơi trên trang giống như tiến muốn chủ động cầm cái trang để chơi nhưng chưa tìm được cái trang nào thì cứ liên hệ với tiến nha đó thì hai cái hai hai các anh em nào mà mà thu tha hoặc là đang tìm một trang chơi uy tín thì cứ liên hệ với tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là cái telegram à, a còng kèo bóng cao tiến tiến có đợi phía dưới góc màn hình trong cái video này anh em tìm tới tiến thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm nhưng với một điều kiện nha anh em nhóm của tiến thì chắc chắn là hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí lọc lá nào từ em hết đấy nhưng anh em phải phải có hai cái điều kiện đạt đủ hai điều kiện của tiếng thì mới có thể vào nhóm của tiếng thứ nhất là anh em phải có một cái trang chơi chủ động như là tiếng này không được chơi báo ngoài qua thầu qua cò đó vì không không có việc gì anh em phải chơi báo ngoài trước ba bốn tiếng hết vừa bị mắc like mắc cỏ mà phải uh, chơi trước ba bốn tiếng thì làm gì anh em biết được cái đội hình đúng không anh em cứ chơi hên xui thích đội nào vào đó đó thì cái tỷ lệ ăn nó sẽ rất là thấp như vậy thì chơi chơi như vậy là chơi ngu đúng không anh em chơi như vậy thì chơi hên xui chơi gì cúng tiền cho mấy thằng khầu mấy thằng cò thôi đâu có lợi ích gì cho mình đâu đấy cho nên tốt nhất cứ cầm một cái trang mà chơi như tiếng thích mã nào vào mã đó còn thấy kèo mà khó quá thì khỏi vào luôn cứ đợi bóng lăn 5 10 phút 15 phút gì đó có thể là hết thì một luôn cũng được thấy cái thế chặn hai thằng nó đá như thế nào thằng nào đá hay trong mã kèo đồng thằng nào đá hay thì đầu tư vào đó thôi đúng không anh em mình cầm trang mình chủ động mà đấy còn cái vấn đề thứ hai là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu là một hai củ trở lên đó còn cầm vài trăm tốt nhất đừng có liên hệ cho tiếng anh em nhớ nhé một hai củ trở lên thì nếu như anh em đạt đủ hai điều kiện này cứ liên hệ ngay cho tiến qua zalo hoặc telegram phía dưới góc video này tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm một cách miễn phí và cùng đồng hành với tiến ở chặng đường phía trước đó cũng như lấy được những cái mã kèo chuẩn nhất mà tiến đẩy lên nhóm hàng ngày cho anh em chơi để kiếm cơm gạo ok cho anh em thì uh, Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé. Nếu như mà anh em thật sự thu tha sau bờ, muốn gỡ gạt hoặc là chưa tìm được một trang chơi uy tín để chơi, đó thì cứ liên hệ ngay cho Tiến. Tiến sẽ giúp đỡ anh em và đưa tất cả anh em vào nhóm